chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với Phong thủy Tam Nguyên và tôi là Diện Đàm người sẽ đồng hành cùng quý cô chú, anh chị và các bạn trong video lần này với chủ đề đó là giải đáp các thắc mắc liên quan tới vấn đề xây nhà năm 2021. Ờ, ông bà ta thì có câu đó là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Thế nhưng mà cuộc sống ngày nay thì càng ngày càng phát triển cho nên là vấn đề xây nhà thì từ lâu đã không còn là của riêng cánh mày dâu nữa mà nó là mối quan tâm chung của hầu hết mọi người ở bất kỳ vị trí nghề nghiệp nào hay là bất kỳ quốc gia dân tộc nào à, tuy nhiên thì có một số những quy tắc những nguyên tắc những điều lưu ý khi mà xây nhà à, có lẽ là không phải ai cũng biết và nhiều gia chủ thì khi mà bắt đầu tìm hiểu về phong thủy xây nhà thì họ mới nhận ra là có rất là nhiều những điều cần phải tuân theo chính vì vậy đây là ngày hôm nay uh, video này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu thêm một chút những kiến thức những lưu ý khi mà chúng ta xây nhà trong năm 2021 ờ, À, ờ, và chắc chắn rồi một nhân vật à, vô cùng quen thuộc với phong thủy tam nguyên mà các bạn đang chờ đợi đó chính là anh Đức Trung. Vâng, xin chào, xin chào bạn, xin chào tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi video YouTube ngày hôm nay. Ừ, anh Trung thân mến, ừ. ở đây chắc là lần đầu tiên mà hai em mình có cơ hội để được ngồi với nhau như thế này đúng không ạ? Ừ, xin chào vâng. MC uh, ờ, xinh gái. <laughs> dạ vâng. À, thì cũng giống như các bạn khán giả đang theo dõi video này, em cũng là một người ờ, chưa có quá nhiều những kiến thức về phong thủy. Ừ. Chính vì vậy nên là qua cái chủ đề lần này uh, về vấn đề xây nhà năm 2021 thì em cũng hy vọng là mình có thể có thêm một chút ít kiến thức gì đó. Ừ. Uh, và thời gian vừa qua thì có khá là nhiều những câu hỏi liên quan tới vấn đề xây nhà yeah. Dạ. mà các bạn khán giả của chúng ta đã quan tâm và gửi okay. về cho chương trình. Thì hôm nay thì em xin phép được à, tổng hợp một số những cái câu hỏi được à, nhiều bạn à, gửi về sớm nhất, nhanh nhất cho chương trình ạ. Ừ. Ờ, chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên anh nhá. Được, ok, bắt vâng. đầu đi. Ờ, câu hỏi đầu tiên đó đến từ một bạn khán giả. Ừ, bạn có hỏi anh đó là uh, Chào thầy, tuổi kỷ mùi năm 1979 vào năm 2021 thì xây nhà có tốt không và hướng nam thì có hợp không em xin cảm ơn thầy no, okay. anh nghĩ sao về câu hỏi này ạ à, cảm ơn mc À, thưa các cô chú anh chị và các bạn rằng là trong giai đoạn này thì ờ, cũng giống như MC uh, ờ, có trao đổi rằng là có khá nhiều những cái câu hỏi của các cô chú anh chị đặt ra với mong muốn là giải đáp về những câu hỏi liên quan đến động thổ làm nhà năm 2021. Vậy thì cũng đáp ứng với những cái mong muốn đấy thì ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng giải đáp với các cô chú anh chị một số những câu hỏi xoay quanh cái việc động thổ làm nhà 2021 Tân Sửu này. Thì với câu hỏi đầu tiên bạn hỏi đó là gia chủ này sinh năm 1979 thì năm 2021 có làm được không? Và hướng nam này có hợp không? Đúng không? thế thì cũng chào cũng cũng uh, trao đổi với bạn luôn cũng như là với uh, anh gia chủ 1979 kỳ mùi như thế này ở trong câu hỏi này của anh tuy ngắn nhưng mà nó sẽ tồn tại hai câu hỏi tách biệt ra để chúng ta cùng làm rõ cái thứ nhất là anh hỏi là uh, năm 2021 thì có xây nhà tuổi 1979 của anh thì xây nhà 2021 có tốt không và cái thứ hai là hướng nam này thì có hợp không ừ. ở đây là hướng nam có hợp không thì cũng có thể hiểu sang hai hướng đó là hướng nam này có hợp với năm 2021 hay không ừ và cái thứ hai là hướng nam này có hợp với tuổi Ủa anh 1979 kỷ 1979 ờ, kỷ mùi hay không vâng. đó thế thì ờ, dù thế nào nữa thì cũng cũng giải đáp cho anh luôn này có thể hiểu được cái câu chuyện thứ nhất chúng ta đi trước từ cái câu hỏi đó là ví dụ 1979 thì cái hướng nam này có hợp không nhé bởi vì cũng nhiều người quan tâm việc hướng hợp với bản thân vâng. rất nhiều người quan tâm với cái việc đó hướng này thì có hợp với tuổi tôi hay không hay hướng kia hợp với tuổi tôi hay không bởi vì tra trên mạng thì tuổi 1979 là thuộc cung này thuộc đông tứ mệnh thuộc tây tứ mệnh rất là nhiều kiến thức đúng không có Khi rất là... nhiều luôn ạ vâng. có rất nhiều những cái kiến thức của các uh, cô chú anh chị tìm hiểu được trên mạng thì nó ra hầu hết là ra các kiến thức thuộc bộ môn mắt trạch minh cảnh vâng. Thế thì cũng thông qua cái video này thì Đức Trung cũng muốn làm rõ với các cô chú anh chị một số những quan điểm rõ ràng về cái việc hiểu về cái hướng nhà hợp tuổi như thế này. Ờ, đối với tuổi của anh 1979 kỷ mùi anh hoàn toàn là lên trên Google anh gõ rất nhiều các thông tin rằng là tuổi 1979 kỷ mùi nam mạng để học hướng nào thì chỉ vài giây thôi nó ra rất nhiều những cái phần trả lời rằng là tuổi anh sẽ thuộc cung này thuộc uh, uh, quẻ này thuộc đông tứ trạch hoặc tây tứ trạch rồi sẽ có một loạt các cái hướng tốt gọi là hướng thiên y diên niên vâng. rồi là phục vị rồi là uh, sinh khí rồi là các hướng xấu như là ngũ quỷ tiền mệnh họa hại hoặc là lục sát thì về cơ bản rằng là đã có cái video mà Đức Trung cũng như thầy Tam Nguyên phản ờ, biện về cái ừ. yếu tố cái thông tin này rồi thì đối với phong thủy cao cấp thì cũng trao đổi với anh luôn đó là với phong thủy cao cấp thì ờ, cũng không có ứng dụng cái kiến thức này đâu ừ. Đấy, các cô chú anh chị chúng ta lưu tâm rằng là với phong thủy cao cấp thì cũng không có ứng dụng những kiến thức thuộc về bát trạch minh cảnh như này bởi vì rằng là riêng nội bộ cái phần kiến thức của bát trạch minh cảnh đã có phần mâu thuẫn với nhau ừ. mà đến bây giờ các thầy cũng không có phân định được đâu mới là cái kiến thức đúng tức là có người thì xét rằng là tuổi 1979 thì hợp với lại hướng nam có người thì xét 1979 là hợp với nhà tọa nam ừ. có người thì xét 1979 là hợp với cái nhà có cái vị trí cửa ừ. và phương nam Thế tức, tức là ừ. riêng về nội bộ của bộ môn mắt trẻ minh cảnh nó có ba cái cách suy nghĩ khác nhau và đến bây giờ người ta cũng còn tranh cãi thì thực tế nó không có, có chính nhiều, xác quá nhiều cái luồng ý kiến luôn ừ, nó không có chính xác ừ. hơn nữa một điều rằng là ờ, trong phong thủy thì nó không có cái các cái hướng kiểu như là là là 50 50 như thế, tức là ừ. anh không hợp đông tứ trạch thì anh sẽ hợp tây tứ trạch. Do đó nó sẽ trên làm tỷ lệ 50 50 nó không có cái tỷ lệ nào như vậy cả. Ừ tức là nếu như hợp hướng thì một nửa dân số là hợp hướng là giàu ừ. một nửa dân số không hợp hướng là nghèo thế nó không vâng. phải như thế ừ. bởi vậy cho nên rằng là xét theo cái kiến thức của phong thủy cao cấp thì không có câu chuyện là tuổi của anh 1979 ờ, anh sẽ hợp hướng ừ. diên niên thiên y sinh khí phục vị hay là xấu hướng kia đâu đối với ờ, kiến thức của định long tam và phái thì cũng đều có thể có cái quá trình nhận định ra việc tuổi của anh 1979 thì anh hợp với hướng nào thì xét theo định long tâm hợp phái của phong thủy tam nguyên á, thì nếu như anh có cái sự lựa chọn thì khuyên anh rằng anh có thể lựa chọn với lại hướng đông bắc hoặc là hướng bắc khuyên anh rằng lựa chọn hướng đông bắc thì nó sẽ tốt hơn tuy nhiên rằng là uh, cái câu hỏi đó là quan trọng một điều câu hỏi là cái tuổi tôi hợp với hướng này thì đã phải là quan trọng nhất chưa hay là tôi hợp hướng này rồi thì tôi có nghĩa là là, là phong thủy của tôi đã như thế là tốt nhất rồi đúng không thực tế nó không phải như vậy nó không phải như thế câu chuyện hợp hướng nó không phải là câu chuyện quan trọng nhất vì rằng là hợp hướng thì nó chỉ giải quyết được một phần trăm dạ. nhỏ về cái yếu tố phong thủy thôi à, và thực tế là cái quan điểm ờ, chọn hợp hướng thì nó cũng căn cứ trên cái việc người ta gọi là căn cứ trên yếu tố là uh, can chi của cái người này thì nó hợp với cái hướng đó như thế nào chứ không phải là chia thành đông trạch tây trạch dạ. thế thì cái điều đó là anh có thể lựa chọn cái hướng bắc hoặc hướng đông bắc thì khuyên anh lựa chọn hướng đông bắc tốt hơn cái này theo kiến thức của định long tam hợp phái nhưng mà một điều đó là chọn được cái hướng hợp nó không phải là điều quan trọng nhất vậy thì điều nào quan trọng hơn cái việc mà lựa chọn cái hướng nó chưa phải quan trọng nhất quan trọng hơn đó là lựa chọn một cái trạch đất hoặc lựa chọn một ngôi nhà nó có yếu tố đẹp phong thủy đẹp phong thủy ở đây là người ta xét đến cái yếu tố về cách cục của cái ngôi nhà hoặc cách cục của cái thửa đất đấy nó có yếu tố đẹp cả bên trong và đẹp cả bên ngoài nếu như thiết kế một cái ngôi nhà thì về cách cục tổng thể phía bên ngoài ngôi nhà nó phải đẹp ừ. hình thế loan đầu trước sau trái phải chú thức huyền vũ thanh long bạch hổ nó phải đẹp về phong thủy cái đã ừ. rồi là về núi non sông nước ngã ba ngã bảy điểm nạp khí đường khí đi khí đến như thế nào nó phải đẹp phong thủy đã thì nó, nó tạo ra yếu tố vượng khí cho cái trạch đất vào trong ngôi nhà đó cái thứ hai là cái thiết kế bên trong ngôi nhà tức là cái bố trí nội cục công năng bên trong cầu thang bếp nhà vệ sinh phòng ngủ phòng thờ tất cả các cái chi tiết nó đều phải hợp lý về cái khoa học thẩm mỹ và đúng về phong thủy các cái điểm vị trí tầm sát quan trọng không được phạm thì nó mới xếp lên yếu tố được đẹp về phong thủy nội cục do đó rằng đẹp cả bên trong đẹp cả bên ngoài thì cái đấy người ta gọi là đẹp phong thủy ừ. thì nếu như phong thủy mà đẹp uh, kết hợp với lại hợp hướng uh, thì rõ ràng chúng ta sẽ được cả muôn phần đúng không ạ uh, nhưng nếu như chỉ được mỗi hướng tức là nếu như anh chọn được cái nhà hợp hướng rồi nhưng xấu về phong thủy thì người ta gọi đấy là hợp với cái xấu đúng không? Đúng à, bởi vì cái nội bộ phong thủy nó xấu rồi mà chúng ta còn hợp hướng nữa thì nó rất xấu nó gọi là hợp với cái xấu thì à, Đức Trung và thầy Tam Nguyên vẫn cứ nói đùa là chết vì hợp Đấy. do đó rằng là trao đổi với anh về cái yếu tố rằng là anh à, đặt câu hỏi là tuổi 1979 của anh có hợp với hướng nam hay không nó chưa phải điều quan trọng nhất nó chưa phải điều quan trọng nhất tiếp theo sang cái ý tiếp theo này đó là cái à, hướng cái tuổi của anh năm 1979 thì có động thổ được hay không năm 2021 có động thổ được hay không cái thứ nhất là bóc tách trên cái tinh thần đó là nếu như các gia chủ vẫn có câu hỏi giống như anh đó là tuổi tôi ví dụ không phải là 1979 thì tôi 1982 nhâm tuất đến năm 2021 tôi có động thổ được không hay là tuổi tôi là 1976 bính thìn năm 2021 tôi có động thổ làm nhà được không hay là tôi bất cứ tuổi nào năm 2021 tôi có động thổ được không cái câu hỏi này nó cũng không phải là chính xác câu hỏi này không phải chính xác bởi vì bản chất một điều chúng ta vẫn phải khẳng định với nhau đó là động thổ là việc chúng ta làm trên đất chứ không phải làm trên người ừ. đúng không ạ làm trên đất chứ không phải làm trên người do đó cái điều quan trọng chúng ta phải tính toán trên yếu tố ở đây đó là yếu tố vận khí của trạch đất nó có được vượng hay không để mà làm ừ. và đấy rất may mắn là anh đã cung cấp được nhà nó nhà anh nhà hướng nam bởi vậy cho nên chúng ta phải xét trên yếu tố đó là cái vận khí hướng nam này năm 2021 nó có được vượng hay không để quyết định rằng là Mình có nên làm nhà hướng nam hay không, không? Vâng. đó chính xác rằng là chúng ta phải xét xem là cái hướng nam này vào năm 2021 vận khí có được vượng hay không để mà làm ừ. đó và chúng ta cũng vẫn biết rằng là chúng ta có tám hướng là đông tây nam bắc đông nam đông bắc tây nam tây bắc đúng không ạ nhưng thực tế thì trong phong thủy người ta lại không phải là xét tám hướng đấy không thôi ừ. mà người ta lại xét đến là 24 hướng tư hướng cơ. Tức là trong mỗi một hướng đấy nó sẽ chia làm ba cái hướng nhỏ. Ví dụ như hướng nam sẽ bao gồm ba xuân hướng là Bính Ngọ Đinh đúng không ạ? Ừ. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải tính toán rất kỹ rằng là từng cái hướng một, tức là 360 độ là một cái vòng tròn của la bàn nó chia ra làm 8 hướng tức là 45 độ một hướng ừ. chúng ta lại chia ra tiếp là ba hướng nhỏ bên trong tức là 15 độ một cái sơn hướng nhỏ như vậy ừ. đúng không 15 độ sơn hướng nhỏ 15 độ sơn hướng nhỏ này chính là uh, người ta có thể coi đó là 15 ngày trong một tiết khí ừ. do vậy rằng là cứ mỗi một tiết khí nó chuyển thì nó tạo ra những cái yếu tố về năng lượng khác nhau ừ. về trường khí khác nhau đúng không ạ và cái điều đấy nó phối với lại những cái lưu liên vận hạn hoặc là đại vận khác của cái gia chủ trong nhà đấy ừ. nó tạo ra những yếu tố vận khí khác nhau ừ. cho các thành viên trong gia đình bởi vậy có thể là anh ở cái nhà này thì anh vượng nhưng mà tôi ở đây tôi không có vượng tức là nó à. liên quan tới cái vấn đề của cái mảnh đất đấy đúng không ạ chính xác nó liên quan rất nhiều bởi vậy cho nên rằng là ở đây hướng nam nó bao gồm ba số hướng là bính ngọ đinh ừ. cụ thể thì nó có cái giải độ từ như sau này nó có cái giải độ nó có cái giải độ hướng nam nhé nó có cái giải độ từ 157,5 độ và cho đến là 157,5 độ và cho đến là 202,5 độ trong đó thì nó có hướng bính là giải độ từ 157,5 độ cho đến 172,5 độ hướng ngọ thì nó có giải độ từ 172,5 cho đến 187,5 và hướng đinh còn lại là 187,5 cho đến 202,5 tức là mỗi một cái cái cung này nó là 15 độ mà 15 độ này khác nhau rất nhiều liên quan đến vận khí vâng. bởi vậy cho nên rằng là anh mới cung cấp là hướng nhà là hướng nam thì nó chưa có đủ thông tin thì khuyên anh rằng anh nên đo cụ thể rằng hướng nam của anh đây là hướng nam bao nhiêu độ thì nó sẽ chính xác hơn anh tải ứng dụng la bàn việt về máy nó có một ứng dụng rất hay của phong thủy tam nguyên đó là ứng dụng la bàn việt anh có thể tải về máy để anh đo nhé thì nó sẽ ra được cái độ số chính xác vậy thì cứ lấy giả thiết đi cứ lấy giả thiết rằng là hướng nam của anh ờ, nó sẽ có thể là vào hướng bính ngọ hoặc là đinh thì ba hướng này năm 2021 có xây được không thì trong đó nó sẽ có hướng bính và hướng đinh thì anh sẽ tiến hành xây dựng được ừ. còn hướng ngọ thì năm 2020 thì anh không xây dựng được đó bởi vì rằng là năm 2020 thì tọa tí hướng ngọ tức là tọa khảm hướng ly chính khảm và chính ly thì uh, tọa phần tọa khảm nó phạm phải mộ long biến vận sát và không có xây dựng được ừ. đó, không có xây dựng được thì về các câu chuyện liên quan việc tại sao chúng ta lại xét về mộ long biến vận sát hay là các cái sát khác thì đức trung cũng đã chia sẻ đến các cô chú chị trong nhiều video rồi bởi vậy cho nên rằng là một trong năm cái đại kỹ sát mà chúng ta cần phải tránh ở đây đó là mộ long biến vận sát thì rất tiếc là năm 2021 thì uh, tọa chính bắc thì nó phạm phải mộ long do đó là nếu như cái nhà mà tọa tý hướng ngọ thì chúng ta không có xây nhưng nếu như cái nhà mà uh, tọa nhâm hướng bính hay là tọa quý hướng đinh thì ok lại xây được bởi vậy cho nên rằng là ở đây gia chủ anh là 1979 như vậy thì khuyên anh anh cũng cần phải đo lại cụ thể xem là hướng nhà anh là hướng nam thì bao nhiêu độ thì mới có thể quyết định được không như vậy có thể đánh giá tổng quan là hướng nam năm 2021 có được hợp hay không vâng. thì hướng nam năm 2021 về cơ bản là cũng bình thường à, nhưng ít nhất là có ba sơn hướng thì xây được hai sơn còn sơn chính giữa thì sơn chính ngọ thì không có xây được ừ. còn đối tuổi anh thì anh hỏi là có hợp hướng nam hay không thì tuổi anh không có hợp hướng nam nhưng cũng không có xấu bởi phong thủy chính phái phong thủy có gấp thì không có xấu với tuổi à, nó chỉ có hợp hoặc không hợp bằng mà thôi ừ. nếu mà chọn được cái hướng hợp thì khuyên anh em chọn hướng đông bắc hoặc là hướng bắc hướng đông bắc hợp hơn đó và để mà xây dựng năm 2021 thì hướng Nam ok xây được nhưng mà hướng chính ngọ thì chúng ta không nên xây ừ. đấy. tiếp theo khi mà quyết định được cái hướng đấy có xây được không rồi thì chúng ta mới đo tiếp để mà chúng ta mới tính toán tiếp xem là cái tháng nào tháng vượng để chúng ta động thổ cũng như là năm tháng ngày giờ để chúng ta thực hiện việc động thổ tuổi động thổ vị trí động thổ hay những cái nghi thức nghi lễ động thổ tiếp theo vâng. đó trên đây là cái câu trả lời dành cho anh hy vọng rằng là anh có thể lắng nghe cũng như là uh, liên lạc lại đến ừ. phòng thể tam nguyên để được tư vấn kỹ hơn. Vâng. Như vậy có thể thấy là cái vấn đề à, tuổi gì hợp với hướng nào thì luôn là mối quan tâm của rất là nhiều các bạn khán giả đúng không ạ? Ừ. Và nó thì không chỉ là liên uh, nó không chỉ là phụ thuộc vào hướng mà nó có ừ, rất là nhiều những cái yếu tố khác đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Ờ, và trong những câu hỏi tiếp theo thì em thấy là um, bên cạnh cái việc quan tâm của các bạn là hướng này tôi có hợp hay không ừ. hướng kia tôi có hợp hay không thì một cái vấn đề nữa đó là xây nhà thì chúng ta sẽ có phần bên trong và phần bên ngoài Đúng phần rồi. bên ngoài đó là về màu sắc của ngôi nhà này ừ. về bố cục sắp xếp như thế nào thì ừ. đó cũng chính là nội dung của câu hỏi thứ hai ừ. mà em muốn ờ, gửi tới anh ngày hôm nay thì em xin được phép ờ, đọc câu hỏi ạ Ờ, đây đến từ một bạn ờ, khán giả nữ Bạn hỏi là em sinh năm 1986 Rồi. Cũng khá là trẻ Chồng em sinh năm 1985 Và hiện tại thì hai bạn này thì chưa có con ờ, Hiện tại thì các bạn đang có mảnh đất hướng Tây Tức là 280 độ ạ ừ. Dự định mua, mua cuối năm nay vào năm 2020 Hoặc là vào đầu năm sau là năm 2021 Vậy thì ờ, các bạn đang hỏi là có thể xây nhà được không Và nếu xây thì là mặt tiền sơn màu gì đấy ạ và cũng như là phòng khách này, tường thì chọn à, gạch màu gì là hợp lý? Rồi, ok, xin cảm ơn bạn. Dạ, xin chào ờ, bạn ờ, ờ, không có tuổi ha, cho nên rằng là xin chào bạn sinh năm 1986 Bính Dần. Ở đây câu hỏi của bạn đặt ra là bạn sinh năm 1986 Bính Dần này, chồng bạn 1985 bất Sửu, bạn chưa có gia đình bạn chưa có bé nhỏ và có một mảnh đất hướng tây 280 độ cảm ơn bạn bởi vì là bạn cung cấp đến độ số cụ thể như này thì Rất chúng tôi sẽ luận giải sẽ dễ hơn vâng đấy thì cũng hy vọng là các câu hỏi sau của các quý độc giả thì đặt ra câu hỏi thì cung cấp luôn độ số hướng nhà một cách cụ thể thì sẽ giúp phòng thủy tài nguyên luận giải sẽ có thêm cái phần chi tiết hơn à, bạn định dự định là mua vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 à, thì à, có xây được hay không và nếu xây thì mặt tiền màu gì màu sơn phòng khách tường phòng ngủ các thứ đúng không ạ rồi thế thì câu hỏi của bạn như sau Ờ, cái thứ nhất rằng là vẫn xuất phát từ câu hỏi ờ, xuất phát từ cái mong muốn đi có khi là bạn mua nhà thì vợ chồng bạn cũng băn khoăn là, là hướng ừ. này có phải là hợp với vợ chồng bạn hay không đúng không thì ở đây bao gồm bạn sinh năm 1986 Bính Dần chồng bạn 1985 Ất Sửu và chưa có bé nhỏ uh, thì uh, chọn cái hướng là hướng Tây 280 độ thì xét theo định long tam và phái của phong thủy tam nguyên đó, thì uh, gia đình bạn nên lựa chọn được cái trạch đất đó là trồng 1985 bất xỉu đúng không? Chọn được trạch đất hướng Tây Bắc hoặc hướng Đông thì nó sẽ vượng long hơn Còn hướng Tây này thì về cơ bản là không xấu à, Xấu đẹp hay không như Đức Trung nói nó không nằm ở hướng Xấu đẹp hay không nó nằm ở yếu tố về phong thủy Mà việc này thì phải đi khảo sát thì mới có thể đánh giá được ừ. Phải đi khảo sát mới đánh giá được Ở đây cụ thể là nhà bạn hướng Tây 280 độ tức là tọa ất và hướng Tân đúng không? Tọa ất và hướng Tân Nếu như là bạn muốn xây dựng vào năm 2020 này thì có xây được không? hay là 2021 sẽ được không thì nếu như bạn quyết định vào năm 2020 bạn xây dựng ấy, thì khuyên bạn là xây dựng trong năm 2020 này đi bởi vì năm 2021 thì với cái sơn đó là sơn ất bởi vì 280 độ nó vào hướng tân thì tọa nó sẽ là tọa ất hướng tân tức là tọa đông hướng tây ấy. nhưng cụ thể như Đức Trung nói nó có 24 sơn hướng một mặt la bàn nó có 24 sơn hướng phần đông tọa đông nó có ba sơn hướng là giáp mão ất và hướng Tây nó có ba sân hướng là canh dậu tân 280 độ nó là hướng tân tức là bão ất và hướng tân thì năm 2020 thì sơn ất nó phạm phải mộ long biến vận do đó rằng là uh, hướng Tây này thì với các bạn không nên động thổ không nên khai sơn lập hướng uh, ờ, cũng trao đổi luôn với các cô chú anh chị rằng là năm 2021 uh, ờ, về mộ long biến vận nó có 13 sơn phạm phải mộ long biến vận và chúng ta tuyệt đối không nên xây dựng chúng ta biết là có 24 sơn hướng và trong đó có 13 sơn phạm phải mộ long biến vận tức là quá nửa vâng. nó phạm phải mộ long biến vận sát và không xây được rồi do đó năm 2021 là một năm khá khắt khe trong cái việc xây nhà như vậy tổng chung là cũng ừ. có nhiều khó khăn đúng không ạ cũng khá nhiều những cái khắt khe và khó khăn trong việc xây nhà dĩ nhiên là không phải là không có phương pháp chế hóa vâng. nhưng nếu như gia chủ mà không có cái việc mà lựa chọn được 5 tháng ngày giờ vượng để hóa giải bớt những cái sát khí đi thì việc động thổ vào gần như là một cái uh, cuộc chơi nó khá là nguy, là nguy, nguy vâng. hiểm, hiểm. Ừ. bởi vì rằng là sau khi động thổ xong thì nó dễ gặp phải những cái điều tai ương mà ừ. chúng ta không có lường trước được ừ bởi vậy cho nên là nếu như muốn hóa giải thì khuyên các cô chú anh chị cần phải có quá trình lựa chọn năm tháng ngày giờ động thổ nó thật phải là công phu thật phải tốt ừ. Dạ, và lựa chọn một chuyên gia phong thủy có sự am hiểu về phong thủy cao cấp chính phái thì mới có thể là quyết định được cái năm tháng ngày giờ để hóa bớt những phần sát khí đi còn về cơ bản rằng là năm 2021 thì mộ long biến vận sát nó bao trùm cả 13 sơn hướng 13 sơn do đó tương ứng việc 13 hướng sẽ không gặp được ừ. ví dụ như hướng tân là hướng tây này này năm 2020 2021 thì tọa thông tân nó không động thổ được bởi vì khuyên gia chủ là không nên làm còn 2020 thì nếu mà có làm thì anh có thể là làm trong cái tầm nó tháng 9 âm lịch có thể làm được ừ. có thể làm được còn lại tiếp theo nhé còn lại tiếp theo về cái việc đó là à, nếu mà xây được thì lên sơn màu gì đúng không phòng khách màu vâng. tường gạch thì cái, cái thứ đây là một trong những câu hỏi khá lớn à, tuy nhiên là cũng trả lời anh nhanh anh để anh có thể nắm được thực ra mà nói thì tất cả những cái câu hỏi này của anh thì nó vẫn chưa có đủ để mà quyết định cái việc là ngôi nhà anh có vượng phong thủy hay không tại vì rằng là vượng phong thủy hay không thì vẫn phải đi khảo sát mới có thể đánh giá được vì đánh giá thông qua việc đại cục cách cục bên ngoài về núi non sông nước đường đi lối lại ngã ba ngã bảy nó tác động đến ngôi nhà như nào cơ ừ. và nếu đất rộng thì nó còn liên quan đến vị trí chỗ cổng chỗ cửa nữa để thu nạp khí cho vượng cho ngôi nhà ừ. còn nếu như rằng là chỉ ờ, về cơ bản các câu hỏi này của anh thì hoàn toàn đã giải đáp được đấy thì với cái việc mà nhà anh là tọa đông và hướng tây tọa đông hướng tây chúng ta vẫn biết ứng dụng phong thủy để sơn cho ngôi nhà là chúng ta lấy khí của hướng để bổ chỗ tọa do đó rằng cái nhà của anh là tọa đông và hướng tây tọa đông ngũ hành thuộc mộc đúng không ạ cái này theo ngũ hành hậu thiên bắt quái rất dễ thôi và hướng tây nó hành thuộc kim bởi vậy cho nên chúng ta phải lấy theo cái ngũ hành của sự tương sinh loan hoàn ừ. đúng không tức là kim sinh thủy và thủy sinh sinh mộc đúng không bởi vậy cho nên chúng ta phải sơn cái màu mặt tiền của ngôi nhà đó là màu con của hành kim ừ. đúng không ạ tức là kim sẽ sinh ra thủy do đó rằng là để thu cái khí của kim trước ừ. Đấy, do đó cái màu sơn của mặt tiền nó sẽ là sơn của hành thủy tức là những cái màu chủ đạo sẽ là màu của hành thủy màu hành thủy ở đây ví dụ như màu uh, xanh uh, nước biển đúng không ạ vâng. sơn cái màu nó sáng sáng để cho nó nhẹ nhàng ha không màu nó gắt quá thì nhìn nó chói ừ. uh, rất nhiều màu sơn nó nền nã nó đẹp mà thì chúng ta sơn cái màu sơn là màu xanh nước biển nhẹ nhàng đúng không ạ là con của hành kim tức là hành thủy đúng không ạ đi kèm với đó là những cái phào chỉ của hành thủy à, đi kèm đó là những phào chỉ của hành kim, kim. Đấy. màu sơn chủ đạo là hành thủy đi kèm đó là phào chỉ hành kim ừ. và đi tiếp vào phía bên trong đi tiếp vào phía bên trong phòng khách thì chúng ta sẽ sơn tiếp cái màu để bổ cho tọa tức là màu của hành mộc đúng không cái màu của anh mộc ở đây là những cái màu tông chủ đạo với màu xanh uh, uh, lá mạ màu xanh nõn chuối rồi màu xanh uh, lá cây vâng, tùy uh, có nhiều cái bảng màu thông qua cái catalog màu của các đơn vị tư vấn sơn nó sẽ họ sẽ tư vấn cho chúng ta sẽ lựa chọn cái màu sơn màu xanh mộc đi kèm với đó là những cái phào chỉ màu sơn của anh thủy ừ. đấy hay là các cái họa tiết trang trí bên trong phòng khách thì cũng là họa tiết trang trí là hành mộc ừ. ví dụ như màu ví dụ như là hình uh, uh, Ờ, hình ờ, hình chữ nhật đúng không ạ vâng. hình chữ nhật hình trụ đó là những cái hình của ngũ hành thuộc mộc ngoài ra thì cái đường ờ, cái họa tiết của cái trần thạch cao thì chúng ta sử dụng cái trần thạch cao với họa tiết của hành thủy ừ. hình uốn lượn để cho nó mềm mại nó đẹp ha. Ừ, còn lại sẽ thì kết hợp đúng không ạ? Chính xác nó có sự kết, hợp. Đấy là cái màu sơn của mặt tiền và phòng khách. Ngoài ra còn đôi cái vị trí của màu sơn của cái màu kính bếp thì lúc này phải đặt cái uh, la kinh lên để xem xem là cái bếp của nhà bạn nó tọa hướng vào vị trí nào xem ngũ hành của phương đấy như thế nào chúng ta mới quyết định được cái màu sơn của bếp uh, ở đây bạn có hỏi luôn là vậy thì uh, uh, phòng ngủ thì sơn màu gì đúng không đúng phòng ngủ sơn màu gì thế thì phòng ngủ sơn màu gì thì về cơ bản thứ nhất là nó hoàn toàn có thể bạn nếu như bạn muốn đồng bộ màu giữa cả phòng khách phòng ngủ thì bạn phải sơn cùng màu thế luôn vâng. tức là cùng màu phòng khách luôn còn nếu như bạn muốn lựa chọn một cái màu nó hợp với bạn hoặc hợp với chồng bạn hoặc hợp với con bạn thì rất nhiều người quan niệm rằng là tôi mệnh này tôi mệnh kia tôi sơn cái màu này nó phù hợp mệnh tôi ví dụ là tôi 1976 là à tôi 1986 như bạn này này 1986 ừ, là bính dần đúng không ạ thì tôi sơn cái màu đó tôi mệnh 1986 bính dần tôi mệnh hỏa do đó tôi phải sơn cái màu xanh mộc để mộc sinh hỏa hoặc sơn cái màu hồng lên để cho hỏa hỏa nó tương hợp vâng. thì nó cũng không phải như thế nó không phải như thế trong phong thủy người ta lại không có phải sơn màu như này vâng. sơn trong phòng khách sơn cho mặt tiền thì người ta căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà nhưng cái màu của chủ đạo màu của phòng ngủ trong gia đình là cái màu của của cái người người ngủ trong phòng đấy thì phải sơn theo cái ngũ hành gì không phải sơn theo ngũ hành của nạp âm bản mệnh nó sơn theo ngũ hành của hỷ dụng thần là như nào anh? À, sơn theo ngũ hành hỷ dụng thần à, một số các cô chú chị cũng chưa biết hỷ dụng thần là khái niệm gì tức là hỷ dụng thần là người ta căn cứ trên cái năm tháng ngày giờ sinh của mỗi người hay còn gọi là bát tự và tứ trụ trong cái việc khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời khi chúng ta sinh ra đúng không ạ thì đấy chính là cái thời khắc mà nó có sự ấn định về cái vị trí của các thiên tinh trong hệ mặt trời là kim mộc thủy ở thổ tinh và mặt trăng mặt trời tức là nhật nguyệt vâng. và cái năng lượng của kim mộc thủy ở thổ tinh nó tác động đến thân mệnh của mỗi người nó tạo ra cái sự có thể cân bằng hoặc mất cân bằng và hầu hết là không có cân bằng ừ. do đó là người ta ứng dụng cái kiến thức của bát tự ký trụ để tìm ra được cái sự cân bằng trong thân mệnh để ừ. tạo ra được cái ờ, sự phát triển cũng như là tạo ra những cái mà nó có cái ờ, sự đột phá trong cái cuộc sống thì cái ngũ hành mà bổ khuyết vào đấy thì nó gọi là hỷ dụng thần ừ. nó gọi là hỷ dụng thần và cái màu sắc của hỷ dụng thần đấy nó giúp cho cân bằng lại cái thân mệnh trong trong trong trong thân mệnh chúng ta đúng ừ. rồi thì nó sẽ giúp cho cái việc là ờ, chúng ta sẽ có những cái sự phát triển tốt hơn ừ. và cái màu ngũ hành của hỷ dụng thần đấy nó sẽ quyết định đến cái màu sắc của phòng ngủ này vâng màu sắc của chăn ga gối đệm này màu sắc của quần áo vâng. hay màu sắc của phương tiện đi lại hay cũng chính là định hướng ra những cái nghề nghiệp phù hợp với mình hoặc cái nơi mà chúng ta nên ở à, ví dụ chẳng hạn à, có một à, anh mà ngũ hành thuộc à, ngũ hành hỷ dụng thần dụng thần anh ấy thuộc hỏa này, mà anh đang sinh ở miền bắc ừ. miền bắc thì vượng thủy đấy do đó là nếu như để mà bổ sung thêm hỏa khí cho anh ấy thì anh nên di chuyển vào trong nam vâng. để ở bởi trong nam hỏa vượng nhiều thế thì nó sẽ tốt hơn cái màu sơn thì nó sẽ là những cái màu sơn của ngũ hành thuộc hỏa ví dụ như là màu hồng chẳng hạn nhưng dĩ nhiên rằng là con trai mà sơn màu hồng thì nó cũng hơi kỳ thì vâng. có nhiều cái phương án khác không sơn khác. được không sơn được màu của dụng thần chúng ta có thể lựa chọn màu của hỷ thần vâng. ừ, tương tự như vậy thế cho nên rằng là ở đây ờ, có hai cái ý thì bóc tách ra với anh chị như vậy để ờ, hai anh chị có thể hiểu thứ nhất rằng là, là nếu như xây hướng tây này năm 2020 thì xây ok được 2021 thì không nên xây còn đâu màu sơn như thế nào thì theo cái nguyên tắc đó chúng ta phải tách ra sơn giữa cái màu sơn mặt tiền và phòng khách trước và sơn cho phòng ngủ thì theo những nguyên tắc mà Đức Trung vừa chia sẻ thì các anh chị có thể gọi điện đến 1900 292 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn hỗ trợ thêm thì sẽ rất là chi tiết thôi. Vâng. Ừ. Ừ, em cũng nghĩ là câu trả lời vừa rồi của anh đối với cái thắc mắc này thì cũng quá cũng khá là chi tiết rồi ạ. Ừ. À, và trong lúc nãy thì em có nghe anh Trung chia sẻ về những cái lưu ý khi mà chúng ta xây nhà, chúng ta ừ. chọn hướng. Ừ. Đó là có một cái hạn chế đó là nhà ở ngã ba đúng không anh? Ừ Ừ, thì em cũng có tìm hiểu qua thì em thấy là cái này cũng là một cái điều khá là đại kỵ ừ. và đó cũng là vấn đề của bạn khán giả thứ ba chủ nhân của câu hỏi thứ ba được gửi tới chương trình ạ thì à, bạn có hỏi là em sinh năm 1987 vợ em thì sinh năm 1991 con gái thì sinh năm 2018 bố thì à, sinh năm 1960 ừ. và mẹ thì sinh năm 1963 như vậy là rất là đầy đủ về thông tin trong gia đình Rồi. Ờ, đất nhà bạn ấy thì nằm ngay ở ngã ba có hai hướng là bắc và đông thầy à, cho bạn ấy hỏi là năm 2020 tức là năm nay ừ. và năm 2021 là năm tới đây thì bạn có xây nhà được không? Yeah. Dạ. Và nếu mà xây thì theo hướng nào là tốt ạ? Ok, xin à, cảm ơn bạn MC. Xin chào hai à, bạn bạn có đặt câu hỏi là bạn sinh năm 1987 đúng không? Ừ. Vợ là sinh năm 87 Đinh Mão rồi. Sinh năm vợ là sinh năm 1991 Tân Mùi. Con gái là 2018 Mậu Tuất bố là 1960 canh tí và mẹ 1963 quý mão đúng không? Ừ. Hiện tại đang nằm ở nhà ngã ba có hai hướng là bắc và đông, dĩ nhiên nằm ở ngã ba chắc là có hai cái tiếp giáp hai mặt tiền. Đúng, đúng không ạ? Vâng. Hướng phía bên này và phía bên này. À, tiếp giáp hai mặt tiền như vậy. À, cho hỏi năm 2020 2021 thì có xây nhà được không và nên xây hướng nào thì hợp đúng không? Cái thứ nhất rằng là uh, uh, trả lời trước bạn cái câu hỏi là xây hướng nhà nào thì hợp. Hợp ở đây có hai cái, thứ nhất là hợp long và cái thứ hai là hợp vận. Ừ. À, hợp long là chúng ta nói đến cái việc hợp tuổi á Vâng hướng nhà mà hợp với tuổi mình nhé ừ. à, nôm na là như thế còn đâu dĩ nhiên là trong định long tam và phái thì người ta không có xét kiểu đông tứ trạch tây tứ trạch thì ở đây xét theo định long tam và phái thì nhà bạn có cái nhà hướng bắc có hai hướng là hướng bắc hoặc là hướng đông vậy thì à, xét theo định long tam và phái thì gia đình bạn có thể lựa chọn cái à, lập hướng theo cái hướng là hướng bắc thì nó sẽ hợp hơn ừ. à, hợp với đa số thành viên trong gia đình luôn tuy nhiên rằng là nếu như có một cái sự lựa chọn khác dành cho bạn lựa chọn một trạch đất khác để mà lập hướng để mà tìm một cái trạch đất khác để xây dựng nhà thì khuyên bạn nên lựa chọn cái trạch đông bắc thì nó sẽ bền lâu hơn bởi hướng bắc thì ờ, về cơ bản hướng bắc nó phiếm thủy đào hoa thế cho nên là ở ngôi nhà này thì ờ, dễ có thể xảy ra cái chuyện liên quan đến ờ, đào hoa nó bất ổn định ừ. không có được vượng thế cho nên rằng là khuyên anh chị có thể lựa chọn cái trạch đất hướng đông bắc thì nó sẽ tốt hơn vậy thì quay lại tiếp theo đó là đối với cái nhà ngay ngã ba thì nó có điều gì cần phải lưu tâm hay không về cơ bản rằng là cũng chưa có khảo sát được cái trạch đất này nên chưa đánh giá được cái việc trạch đất này nằm ở ngã ba nó cát hay không nhưng có điều đó chúng ta biết rằng là ngã ba nó sẽ có cái hướng tách khí đúng không đúng vậy thì nó sẽ nằm trong các cái trường hợp đó là cái nhà này nó nằm ở cái phần phản cung thủy sát chẳng hạn tức là cái phần mà góc cong của cái đường lượn khi mà người ta đi cua góc á đúng không đúng. Vâng. thì nó có một cái phần góc cong đỉnh góc cong mà nó chiếu thẳng ra cái nhà này ừ. đúng không thì nếu như cái nhà này mà nằm ở đỉnh góc cong mà phản cung thủy sát như thế thì lại rất xấu thì không có nên ở nhưng nếu như cái nhà này nằm ở ngã ba mà nằm ở phần ôm tức là cái đường cong nó ôm như này thì cái nhà này nằm ở phía bên trong đúng không thì lại tốt hơn ừ, thì tốt hơn bởi vậy cho nên rằng là cái việc này cần phải khảo sát thì mới biết rằng là nằm ở ngã ba nó nằm ở cái thế cách cục như thế nào thì mới biết là có tốt hay không đúng không? thì ở đây rằng là rõ ràng uh, chúng ta có thể nhìn thấy ngay hai cái cách mà phân tích về phong thủy thứ nhất đó là về yếu tố về hình thế về cách cục về loan đầu là chúng ta có thể nhìn thấy ngay về cái việc cái ngôi nhà nó đặt đầu ở ngã ba để chúng ta có thể phân tích nhìn thấy ngay Dạ, và cái thứ hai đó là cái việc mà luận giải rằng là hướng bắc và hướng đông năm này năm kia có xây được không thì cái đấy người ta phân tích theo trường phái lý khí ừ. thì về cơ bản phong thủy tam hợp phái thì vẫn có cái sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai cái trường phái này Đấy. Về loan đầu thì như Đức Trung nói phải khảo sát đánh giá được cái việc nhà anh ở ngã ba thì có được tốt hay không Nếu mà tốt thì còn ở lâu dài được, chứ nếu nó hung thì có đẹp đến hợp đến mấy thì cũng không có được ừ. Ví dụ bảo là hợp hướng Bắc này này vâng. Nhưng nếu ở cái nhà hướng Bắc này mà vào đúng cái phản cung thủy sát nó vào thì rõ ràng về phong thủy thì nó rất xấu mà lại hợp hướng thì chết vì hợp là như thế đúng không do đó rằng là vẫn phải khảo sát mới đánh giá được cách cục nó có được ổn hay không thế nếu giả thiết mà nó ổn đi nếu giả thiết mà nó ổn thì nó có hai hướng là hướng bắc và hướng đông đúng không thì năm 2020 2021 thì có xây được hay không thì trả lời bạn luôn là năm 2020 thì stop và dừng lại tức là không có xây được ừ. cả hai hướng này luôn tại vì rằng là hướng bắc năm 2020 thì nó phạm phải thái tuế đúng không năm 2020 năm canh tí thì ờ, thái tuế đến phương bắc bởi vậy cho nên rằng là toàn bộ phương bắc chúng ta tuyệt đối không nên khai sinh lập hướng ừ. ở đây còn chưa biết độ số là hướng bắc cụ thể là bao nhiêu độ cơ ừ. nhưng về cơ bản nếu là hướng bắc thật thì cũng khuyên không nên làm ừ. cái thứ hai là hướng đông năm 2020 toàn bộ sát khí của ngũ hoàng đại sát tinh nó đáo đến hướng đông bởi vậy cho nên rằng là đối với hướng đông thì cũng tuyệt đối không có động thổ được luôn do vậy rằng là có thể tổng quan lại đối với cái nhà hai cái hướng mà đại kỵ khai sinh lập hướng trong năm 2020 này nó là hướng bắc và hướng đông thì làm đúng nhà bạn này vâng tức năm 2020 thì toàn bộ cái nhà bạn này lập hướng theo kiểu gì nó cũng không có làm được thì để sang năm 2021 2021 thì ờ, chúng ta lại cần phải xét kỹ hơn năm 2021 lại cần phải xét kỹ hơn bởi vì như Đức Trung nói là chúng ta có 24 xuân hướng trong vâng. cả một cái la bàn đúng không ạ thì hướng Bắc nó bao gồm là nhâm tý quý và hướng Đông bao gồm là giáp mão ất thì cũng chưa biết là độ số hướng nhà bạn này cụ thể bao nhiêu độ chứ chưa luận giải được. Hơn đúng không Ừ chưa biết chưa biết chưa, chưa luận giải được cái việc cụ thể nó vào hướng nào ừ. nó vào nhâm hay vào tý vào quý ừ. hay vào vị hướng đông thì nó vào giáp hay vào mão vào ất thì ở đây nhà bạn nó khuyên bạn lập hướng bắc đúng không là hướng Bắc thì Bắc nó bao gồm nhân tý quý thì vẫn phải đo cụ thể được thì khuyên bạn là bạn dùng cái ứng dụng La Bàn Việt hoặc bạn à, dùng cái La Kinh và Phúc Đường nhé bạn đo cụ thể xem nó rơi vào cái hướng gì thì đấy báo lại cho phòng thủy Tam Nguyên thì mới có thể tư vấn được cụ thể còn đâu là, là khảo qua thì về cơ bản hướng Bắc năm 2021 thì cũng có thể xây dựng được đấy vâng. và hướng Đông thì cũng thế nhưng 2020 thì tuyệt đối không nên xây nha thì thông qua video này thì à, cũng hy vọng là các cô chú chị vẫn có mong muốn xây cái ngôi nhà vào năm 2020 này thì những nhà nào hướng Bắc hướng Đông thì à, thông qua video này thì chúng ta có sự lưu tâm và không nên triển khai đâu nhé không nên triển ừ. khai thì cũng may mắn là có khá nhiều các cô chú chị sau khi mà xem video của phong dạ. thủy tam nguyên thì cũng dừng lại vâng. quyết định xây nhà đối nhà hướng đông bắc rồi cân nhắc kỹ hơn dạ, vâng. đấy, cân nhắc kỹ hơn ừ. đấy ok thì trên đây là cái câu trả lời của đức trung dành cho hai bạn vâng. Và em cũng tin là cái câu trả lời vừa rồi của anh Đức Trung sẽ cung cấp thêm một chút về kiến thức này cũng như là đưa ra cái lời khuyên để cho các bạn có thể um, tham khảo thêm và tính toán để có thể uh, cái việc xây nhà diễn ra một cách thuận lợi nhất. Ừ. Đó. Và vừa rồi thì uh, là ba câu hỏi mà chúng em đã cố gắng tổng hợp lại ừ. uh, để gửi tới anh Trung ngày hôm nay. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để mà chia sẻ cho các bạn khán giả của chúng ta ạ. Ok, xin cảm ơn bạn. Vâng. Cũng như rằng là ờ, cũng ờ, rất mong là những cái phần giải đáp của Đức Trung sẽ góp phần lý giải sâu hơn những cái thắc mắc của các cô chú chị và ừ. để mà quan tâm kỹ hơn thì các cô chú chị hãy dành thời gian tìm hiểu thêm cũng như là ừ. có thể là kết nối để gặp các đội ngũ trợ lý để hỗ trợ thêm thì sẽ chi tiết hơn. Vâng, à, và quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa thì chúng ta luôn luôn quan niệm đó là tậu trâu cưới vợ và làm nhà thì luôn luôn là ba cái cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì vậy nên là trước khi mà chúng ta làm nhà thì hãy cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu thật là kỹ lưỡng những cái vấn đề, những cái lưu ý liên quan tới vấn đề này. À, và các bạn cũng đừng quên để đón xem những video chia sẻ tiếp theo về các vấn đề à, làm nhà cũng như là những cái vấn đề liên quan tới phong thủy khác. Và chắc chắn là nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào muốn được uh, chương trình giải đáp, muốn được anh Trung giải đáp thêm thì hãy để lại ở phía dưới phần comment của chúng mình. Còn bây giờ thì chắc là anh Trung và Diện Đàm xin được nói lời cảm ơn và okay. hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.